và ba con máy cưa xích tay dài để dọn vườn đồ linh tinh các bác nhá. Hôm nay thì cửa hàng chúng em đánh dấu ký tự là lô K các bác nhá. Từ K1 cho tới K10 các bác nhá. Đó và có giá ở trên này là cửa hàng chúng em là đã bao gồm phí ship hết rồi. Đó và cửa hàng chúng em là đánh dấu hết uh, mã số từng con một rồi và có đề giá công khai hết rồi các bác nhá. Giá hiện tại là đã đề trên này là đã bao gồm phí ship và tặng kèm phụ kiện cho các bác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 con này thì công suất là 34cc rất là nhỏ nhẹ cho về sử dụng gia đình đó bác nha đó thì ký hiệu con này là K1 giá của nó là 3 triệu đồng cửa hàng chúng em miễn phí ship các bác nhé có tích hợp núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác luôn úp lam tăng chỉnh xích nhanh các bác nhé lam con này là mặt cắt là được 30 um, 35 phân ạ mặt cắt là 35 phân xích là xài xích chung 91 các bác nhé máy móc tình trạng này cam kết cho các bác là hàng nguyên zin nguyên bản hàng chưa bung chạm máy móc đó chất lượng cho các bác luôn ạ à. con này được sản xuất năm 2008 các bác nhé sản xuất năm 2008 máy móc là hàng của Thụy Điển uh, hàng bãi Thụy Điển luôn các bác nhé đó rồi cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nhà có tiếng máy luôn ạ à. nhẹ con này thì có thể kéo được khoảng tầm 5 năm đổ về các bác nhá 5 năm đổ về thôi ạ đó mà con này thì nó chuyên về sử dụng gia đình không thể khai thác được các bác nhá nên là các bác cân nhắc khi đặt hàng con này đó về sử dụng gia đình cắt tỉa cành dọn vườn đồ linh tinh kéo được khoảng tầm 5 50 đổ về các bác nhá Dạ vâng tiếp đến là con K2 cũng là một chiếc máy cưa con này thì mang thương hiệu của Đức này hệ Estin MS170C tình trạng máy móc thì cực đẹp cực chất lượng luôn ạ à. thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên đó làm xích nguyên zin nguyên bản tích hợp hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 19 các bác nhé xích là xài xích chung 91 con này được tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác luôn ạ à. tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác đây là tổng thể mặt tiền của nó đây ạ rồi cả chúng ta xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe vào tiếng máy đây cho các bác xem ở bên trong phần cây máy máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản máy móc đẹp luôn các bác nhá máy móc cam kết cho các bác là zin 100% hàng chưa bung chạm gì máy móc luôn đó máy móc như là siêu tầm luôn như thiếu thùng luôn các bác nhá con này thì ký hiệu của nó là K2 giá của nó là 3 triệu 400 ngàn cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện rồi cửa hàng chúng em xin phép giật tiết nổ con này cho các bác ngọc cái thương máy thì nòng của nó là 37 ly các bác nhá. Hay Estin MS170C là cũng về sử dụng gia đình thôi các bác nhá. Đó, nhỏ nhẹ để cho các bác về sử dụng gia đình. K2 giá 3 triệu 400 ngàn. Dạ vâng, qua tiếp là con K3. K3 là một con máy cưa Hitachi. Hitachi máy móc tình trạng ấy quá đẹp như sưu tầm tiếp luôn các bác nhá. Con này thì quá vip, quá chất lượng luôn ạ, tình trạng như thiếu thùng luôn các bác nhá. Hitachi 35 GCS35 đó con này thì tích hợp hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 này làm con này thì cực kỳ đẹp luôn làm xích nguyên zin nguyên bản các bác nhé được tăng chỉnh xích trực tiếp trên phần cây lam luôn xích là xài xích chung 91 hệ Hitachi con này thì công suất của nó là 35cc đó tích hợp núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác con này thì nó có uh, xả áp luôn các bác nhé K3 giá của nó là 2 triệu 950 ngàn 2 triệu 950 ngàn máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản đó chuẩn chất lượng luôn các bác nha núm bơm xăng phụ đầy đủ này đó khi các bác đặt hàng nhận hàng thì các bác bơm xăng lên giật nổ test nổ thoải mái các bác nhận hàng các bác nhá con này thì cực kỳ đẹp luôn ạ dây giật con này thì cực kỳ đẹp luôn các bác nhá dây giật này các bác hầu như là còn trắng nguyên luôn các bác nhá máy móc tình trạng thì cực kỳ đẹp nguyên zin nguyên bản từ A tới Z K3 giá 2 triệu 950 ngàn còn Hitachi các bác nhá Dạ vâng tiếp đến là con K4 con K4 con này thì nó cũng uh, cùng phân khúc máy móc thì nó hầu như là giống luôn con K3 các bác nhá con này thì cả chúng em đang bán với giá là 2 triệu 9, 900 ngàn cũng công suất 35cc tích hợp núm bơm xăng phụ đầy đủ cho quá bác đó đầy đủ chất lượng nhá tích hợp hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 các bác nhé lam con này được tăng chỉnh trực tiếp trên phần cây lam ừ, tình trạng máy móc hai con thì 19110 đều đẹp ngang ngửa như nhau K4 giá 2 triệu 900 ngàn Ok chúng em xin phép giật tiết nộp con này cho các nhỏ tiếng máy luôn ạ

thì cửa hàng chúng em đã căn chỉnh cũng dọn nổ tất cả ngon lành hết rồi các bác nhé K4 giá 2 triệu 900 900 ờ, ngàn hàng Hitachi GC CS35 các bác nhé Dạ vâng, à, tiếp đến là con một con máy cưa tay cụt, con này thương hiệu Echo các bác nhá, máy móc tình trạng thì cực kỳ đẹp đó echo Grand gc 301 các bác nhá đó con này thì nó có cái phần nhược điểm là cái này này nó do chủ cũ mà nó xài làm sao mà thế nào mà nó bị cháy mất nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì với sử dụng các bác nhá về cửa hải càng chúng ta đã kiểm tra hết rồi đó tích hợp hai ốc lam vẫn trực tiếp bằng khóa 10 hôm nay thì cửa hàng chúng em con này thì hiện tại là trên thị trường đang bán với giá là khoảng 2 triệu đồng nhưng mà con này thì cửa hàng chúng em hôm nay là nó có một cái phần nhược điểm như thế nên là cửa hàng chúng em xả luôn các bác nhá xả giá rẻ giá 1 triệu 700 ngàn về cho các bác nào mà cắt tỉa ít dọn vườn đồ linh tinh đó làm xích thì vẫn nguyên zin nguyên bản theo máy các bác nhá có tích hợp núm mưa song phụ đầy đủ cho các bác này con này thì uh, uh, chức năng thì đầy đủ từ A tới Z thôi máy móc tình trạng thì cũng khá là đẹp máy móc nguyên zin nguyên bản hết các bác nhá làm con này mặt cắt là được 35 phân triệu 700 ngàn các bác nhá Dạ vâng Tiếp đến là con K6 K6 là một con máy cưa xích Tananka Tananka con này là giá 1 triệu 850 ngàn Máy móc tình trạng con này thì cũng như sưu tầm cực kỳ đẹp luôn các bác nhá Lam con này mặt cắt là được 30 phân Xích là xài xích chung 91 các bác nhá Phần tăng xích thì được tăng giảm trực tiếp trên phần uh, thân của cây lam luôn ạ rồi tích hợp có đầy đủ núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác nhá rất tiện lợi để dễ dàng lên xăng đó máy móc con này thì khá là đẹp dây giật các bác nhìn ạ dây giật này cực chất lượng nhá tình trạng như thiếu thùng luôn các bác nhá Dạ vâng, à, con K7 là một con máy cưa tay cụt hiệu Ryobi. Con này thì uh, CS30 uh, uh, 3035 các bác nhé. Ký hiệu là K7 giá 2 triệu đồng. Máy móc con này thì cực, cực kỳ là xuất sắc luôn. Tích hợp hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10. Lam con này mặt cắt được 35 phân xích là xài xích chung 91 các bác nhé. Đó, uh, tăng giảm trực tiếp trên phần uh, cây lam luôn. Cực kỳ uh, tiện lợi tích hợp đúng bông song phụ đầy đủ cho các bác Rồi hàng chúng em xin phép giật tiếp nộp con này cho quách ngọc thương máy luôn ạ Ốc tình trạng cực kỳ đẹp Tem mát đầy đủ từ A tới Z các bác nhá Dạ rồi, đây là phần cưa tay dài Nhỏ nhẹ cho các bác về cắt tỉa cành dọn vườn đồ linh tinh đây Một con máy cưa Hitachi tiếp các bác nhé. Con này nòng của nó là 35 ly Ký hiệu K8 giá 1 triệu 900 ngàn Làm con này mặt cắt là được 30 phân Xích là xài xích mini nhỏ gọn các bác nhé. Đó con này thì tình trạng khá là đẹp luôn máy móc tình trạng cũng cực kỳ đẹp tích hợp hai ốc lam cực kỳ chắc chắn các bác nhé. xuất sắc luôn các bác nhá, vòng tua thì cực kỳ khỏe máy móc bô thì cực kỳ thoáng luôn các bác nhá đó nhỏ nhẹ nhưng mà công suất lại khỏe giá 1 triệu 900 ngàn cho con K8 các bác nhá Dạ vâng à, con K9 là một con máy cưa Echo Curit con này thì 3.300 công suất của nó là 33,4 cc các bác nhá ký hiệu K9 giá 2 triệu đồng các bác nhá. Làm con này mặt cắt là được 30 phân, xích là xài xích mini nhỏ gọn các bác nhá. Có tích hợp đúng bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác luôn. Hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10. Đó. Dòng dòng Echo Kyrit thì có lẽ là các bác nào mà hay uh, hay uh, tìm hiểu về dòng Nhật bãi thì có lẽ là không còn xa lạ gì về thương hiệu này nữa rồi máy móc thì cực kỳ bền bỉ luôn các bác nhá và tiết kiệm xăng hiệu Echo Kyrit thì nó quá là nổi tiếng rồi về độ bền cũng như là về tiện lợi cũng như là về tiết kiệm xăng linh kiện sửa chữa thay thế thì dễ dàng các bác nhá con này là 33cc thì công suất của nó cũng khá là khỏe về trong hệ cưa máy xe cơ gia đình rồi hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện Dạ vâng, cuối cùng trong video ngày hôm nay là một con máy cưa K10 Con này là cũng thương hiệu Echo Kirit các bác nhé. Con này là 3 000 công suất thì nhỏ hơn con K9 một tí xíu Công suất của con này thì có 30cc thôi Giá con này là cửa, hàng chúng em đang bán với giá là 1 triệu 850 các bác nhé. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện đó có núm bơm xăng phụ thì cũng là đầy đủ cho các bác luôn ạ à. núm bơm xăng phụ cũng đầy đủ luôn các bác nhá xích con này là xài xích mini nhỏ gọn ok chúng ta xin phép giật tiếp nổ luôn em đang bán với giá là 1 triệu 850 ngàn Cả chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện Vâng và rồi thì cả chúng em đã dọn test nổ cũng như là giới thiệu từng con một rồi Tổng cộng gồm hôm nay là lô có lô 10 cây các bác nhá Ký hiệu là lô K các bác nào mà ưng ý con nào rồi muốn đặt hàng con nào thì chỉ cần việc nhấc máy và liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em. Qua đường dây là số điện thoại 0354392929 hoặc các bác nào sử dụng Zalo thì kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em các bác nhé để đặt hàng cũng như là để cần tham khảo thêm. Đó, lô tổng cộng hôm nay lô được cực kỳ đẹp luôn các bác nhá ngoài trời thì đang cũng đang lác đác rồi nó cũng đang mưa bay bay bay bay thì là một cái video nhanh gọn test nổ để giới thiệu cho các bác các bác nào ưng ý muốn đặt hàng thì hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em rồi cửa hàng chúng em xin chào các bác hẹn các bác ở video sau